thì ở trong ngày mùng 6 tháng 5 này cũng có một à, xin lỗi anh em là hai trận đấu diễn ra trong khuôn khổ U22 của SEA Games 32 năm nay đó là trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia và cùng với đó là Lào đối đầu với Singapore thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ nhận định sớm cho anh em một trận đấu ở trong khuôn khổ này đó là trận đấu giữa Lào đối đầu với Singapore thì trận đấu sẽ được diễn ra lúc 19 giờ ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020 thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này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 một lần chạm trán với là Malaysia với tỷ số thua là 5-1 và cùng với đó là lượt trận ngày 30 tháng 4 khi mà chạm trán với Việt Nam đó là thua với tỷ số 2-0. Còn phía bên kia chính tuyến là Singapore thì à, chạm trán với Việt Nam thì đã để thua với tỷ số là 3-1. Còn khi mà chạm trán với Thái Lan thì đã để thua với tỷ số là 3-1 thì anh em có thể thấy ở hai lượt trận trước mà hai thằng này thi đấu thì đều là hai trận thua và là cái à, nơi mà săn điểm cho những đội bóng khác như anh em có thể thấy là cả U22 và 22 Lào và U22 Singapore thì đã gần như là đã chấm dứt cái hy vọng vào cái vé mà đi tiếp vào cái vòng trong của cái giải ờ, SEA Games 32 năm nay khi mà sau Mỹ mà trải qua hai trận thua liên tiếp ở hai cái trận đấu đầu tiên này chính vì vậy ở trong cái lần ờ, chạm trán này thì ờ, hai đội bóng này sẽ có một cái niềm hy vọng cũng như là quyết tâm vào cái điểm danh dự ở trong cái trận đấu này để có coi như là có 3 điểm danh dự ở trong cái mùa giải năm nay và anh em có thể thấy ở trong mấy lần mà hai thằng này thi đấu thì có hai thằng này chạm trán với nhau thì sẽ có 10 trên 10 trận là sẽ có trên 4,5 thẻ phạt và cùng với đó là 5 trên 6 lần thi đấu của thằng à, Singapore sẽ có trên 2,5 bàn thắng vậy thì ở trong lịch sử thi đấu anh em có thể thấy là hai thằng này khi mà chạm trán với nhau vào năm 2017 thì sẽ có tỷ số 2 không nghiêng về phía Singapore và lượt trận ngày 26 à, tháng 11 năm 2019 thì sẽ có tỷ số là hòa không đều thì ở trong cái lượt trận ngày à, thi đấu mà Singapore thắng với tỷ số 2-0 thì anh em có thể thấy là sẽ có hai bàn thắng được ghi sớm ở phút thứ ba và phút thứ 11 ở trong trận đấu này khi mà ở trong uh, hiện tại ấy, anh em có thể thấy là ngoài hai cái trận thua gần đây nhất như mà chạm trán với Malaysia và Việt Nam thì trước đó thì Lào sẽ có những cuộc chạm chán như là Indonesia và để thua tỷ số là 4-0 chạm trán với Thái Lan để thua với tỷ số là 2-0 và cùng đó là sẽ có một trận thắng trước ờ, Brunei với tỷ số là 3-0 khi mà trong trận đấu này thì Brunei đã dính cái thẻ đỏ và anh em có thể thấy một số trận đấu ờ, khác như là trận đấu thua với tỷ số là 6-1 khi mà chạm trán với Việt Nam ờ, hòa không đều trước Singapore thắng à, thua 3-1 trước Malaysia thắng 3-0 trước Brunei và à, thua 2-0 trước Singapore còn phía bên kia chiến tuyến là Singapore thì anh em có thể thấy đội bóng này cũng không nhỉnh hơn khá là bao nhiêu khi mà à, hai đội bóng này hầu như chỉ săn được điểm ở khi mà chạm trán với à, Brunei anh em có thể thấy là phần sân của Singapore sẽ có trận thắng là 7-0 trước Brunei và cùng với đó là trận thắng 1-0 à, trước Brunei ở năm 2017 và ở năm 2019 thì sẽ có một trận chiến thắng Singapore thắng với Philippines với tỷ số lên tới là 3-0 còn lại thì tất cả là những cái trận thua đều thua với tỷ số rất là cách biệt như là trận thua 3-0 2-0 trước uh, Indonesia và Thái Lan nhưng hiện tại ở trong cái trận đấu này thì hai này thằng này mà chạm chắn với nhau thì sẽ có tỷ số như thế nào và má kèo sẽ như thế nào thì anh em cùng mình xem qua cái tỷ lệ nhà cái đưa ra cho trận đấu này thì có thể thấy hiện tại là mình chỉ có những cái má kèo sớm của nhà cái đưa ra đó là cược chấp hiệp 1 tài xỉu và cược chấp hiệp 1 và tài xỉu hiệp 1 anh em có thể thấy nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là 0.75 cho Singapore khi mà bỏ một vào Singapore sẽ ăn 0.97 và cùng với đó là bỏ một vào Lào sẽ ăn 0.79 ờ, còn về kèo tài xỉu được niêm yết sớm ở mức là 3 trái hòa khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.83 cùng với đó là bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.93 còn kèo cược chấp hiệp 1 thì niêm yết ở mức là Singapore chấp 0.25 còn kèo à, tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.25 thì hiện tại trận đấu này rất là sớm video mình làm rất là sớm trước khi mà trận đấu được diễn ra nên chúng ta chưa có những mà kèo khác như là kèo tỷ số kèo uh, bàn thắng hay là những cái kèo như là kèo phạt góc kèo thẻ thì những cái mã kèo đó thì nhà cái sẽ đưa ra khi mà chúng ta uh, trận đấu sắp được diễn ra thì lúc đó chúng ta mới có thể tham gia vào đầu tư được còn hiện tại thì trên trang chỉ có những cái kèo chính như là kèo cực chấp và toàn trận hoặc là tài xỉu toàn trận mà thôi và cùng với đó anh em nào mà còn đang chơi qua thầu vào cò chưa có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua số Zalo cũng như là tele a còng Dũng soi kèo để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì anh em mà chơi qua thầu qua cò khi anh em mà kết thằng ở Singapore thì anh em sẽ vào cái má là 0.75 ăn 0.7 0.97 nhưng ngoài thằng Eco chắc chắn nó chỉ cho anh em ăn là 0.85 hoặc là 0.80 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà mất tiền like rất là nhiều còn anh em thua thì anh em coi như là mất hết và cùng với đó khi mà như hiện tại em chưa có những thông tin chính xác về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu của hai này khi mà thi đấu với nhau thì sẽ sử dụng đội hình nào với mục tiêu thế nào thì anh em chưa có những thông tin đó thì anh em phải vô một má kèo rất là sớm bởi vì bọn thầu bọn có đâu chờ đến gần cái giờ bóng lăn mới cho anh em vô má kèo đâu chính vì vậy vừa mất tiền lai tiền phí cũng như là vô mã kèo rất là sớm rất là thiệt thòi cho anh em nên mình khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để tự do tham gia vào đầu tư còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định luôn cho anh em à, cho anh em là hai mã kèo trong trận đấu này ở trong cái trận đấu này thì à, sẽ là một cuộc đối đầu của hai đội chắc chắn là sẽ có một cái quyết tâm là hướng đến một cái chiến thắng và không thể uh, rời đi khỏi cái giải đấu này mà không có một cái gì ở trong tay là ba điểm số tiếp theo đấy thì nếu mà xét về ờ, cái khả năng lực lượng tương quan về lực lượng thì ở trong trận đấu này thì mình sẽ nghiêng về má kèo ờ, Singapore chấp 0.75 hơn cho nên ở trong trận đấu này mình sẽ ra má kèo sớm cho anh em là má kèo Singapore chấp 0.75 và cùng với đó là má kèo tài ba hòa trong trận đấu này để em có thể tham gia vào đầu tư thì ở trong video này mình sẽ chốt cho anh em là hai má kèo ở má kèo cực chấp hiệp 1 hoặc là full time thì anh em có thể thấy ở đây thì mình sẽ chốt cho anh em má kèo sớm của trận đấu này đó là má kèo Singapore chấp 0.5 và cùng với đó là mã kèo tài ba hòa trong trận đấu này còn về kèo cực chấp hiệp 1 thì mình sẽ nghiêng về phía ở ờ, phần sân của Singapore hơn khi mà Singapore chấp là mức chấp 0.25 và cùng với đó là kèo xỉu của trận uh, hiệp 1 ở trong trận đấu này và đây là những cái mã kèo mình đưa ra sớm cho anh em có thể xem và tham khảo chứ chưa phải là mã kèo cuối cùng mình đưa ra cho anh em chơi và những mắc kèo ngon chắc ăn nhất thì chắc chắn nó phải nằm ở trong cái số à, Zalo uh, đang hiện trên màn hình cũng đó là tele a cộng chúng sự kèo ở trong đó mình sẽ đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất trước khi trận bóng được diễn ra từ 10 đến 30 phút khi đó mình sẽ có những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng như là thông tin về đội hình của hai thằng chính vì vậy anh em nào chưa có mình mình một cái nhóm chơi riêng và cùng với đó là một à, người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể giúp đỡ anh em và đưa anh em vào bờ là những cái mã kèo mình đưa ra trong nhóm là hoàn toàn miễn phí không thu bất kỳ một đồng phí đồng lộc nào từ anh em nên anh em hoàn toàn có thể tham gia và yên tâm và cùng đó video mình nhận định sớm giữa thằng Lào và Singapore ở trong hai trận đấu này là một nhận định sớm để các em có thể tham khảo và đầu tư còn à, mình cũng xin phép kết thúc video ở đây hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo chúc anh em may mắn